bay mất con bội anh ạ con nương này con nương này làm con bội bay mất rồi Thanh Long đấy kép nha anh em con này chơi rất hay một cánh mở đuôi nhưng mà đấy nhiều cái tác động nó chạy quá người lại chó đi qua dưới tuổi nó quay lại em ơi rộng rất là chuông người ta định qua đây à em toàn rộng kép finalizar. Panie. Ôi ôi Thôi rồi lại người qua tục nha mẹ mày <coughs> Nhiều người nó làm phiền quá Hết người đến chó Mẹ khôn thật anh em ạ toán chơi rộng kẹp lên anh còn được bấy chòe toán kép anh ạ bao đó có máy nhở mẹ máy đó vậy xong ok nha anh em này thì rộng kép này có nhiều người đi lại quá nên là bây giờ mới mới về đội này ok nhá này thì rộng kép này chó mà hết kép này Ê! ok clip của hoàng văn quảng sơn nha anh em crab này nước lửa mà hay mới đánh <coughs> đây bấy chè đây

Whatever.